trời mùa xuân trong xanh tràn đầy hương hoa từng đàn chim tung bay hòa mình trong nắng mùa xuân đến với cánh mai vàng đào kêu xa kìa hoa đang rơi rơi hòa theo gió trời cùng bên nhau say sưa hòa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 nhà chúng ta thì có diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 14m và với hướng nhà là hướng đông bắc nha quý vị, thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Và căn nhà chúng ta thì ờ, xây dựng thiết kế theo kiểu hiện đại ờ, và xây dựng theo kiểu ờ, ở Gò Vấp nha quý vị. Một căn nhà với mới và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Và căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu giải khu nhà lầu, khu xây dựng, khu phân lô này khu phải nói là rất tuyệt vời và nằm trong một khu ở rất là an ninh và yên thoải mái nha quý vị. Khu đây thì đang xây dựng cũng có một căn đã xong rồi và hai căn ở bên ngoài thì cũng đã xong rồi nha quý vị và là con đường đi vào này một con đường à, rộng lên đến khoảng à, 8 mét và có vỉa hè luôn nha quý vị đây và bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có một cái à, dãy nhà lầu góc hai mặt tiền và bên ngoài thì cũng đang à, à, bán một căn là với giá là 6 tỷ à, tư nha và căn trong này thì à, đang có giá bán là chỉ với giá là 5 tỷ à,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 Đấy, dạ, với ờ, khoảng ờ, vỉa hè rất là rộng và rất là thoải mái cho gia đình mình nha quý vị Căn nhà chúng ta thì ờ, chỉ cách mặt tiền đường hỏi giáp chừng cỡ khoảng 100m đi bộ mà thôi nha quý vị Và nhà này thì nhà xây mới, sổ hồng riêng Và với pháp lý giấy tờ đầy đủ hết cho gia đình mình nha quý vị Và với xây dựng thiết kế full nội thất và mẫu rất là đẹp nha quý vị Đấy, Với bên ngoài thì sẽ được gia chủ thiết kế với à, gồm một lớp cửa này Lớp cửa sắt và được làm bốn cánh nha quý vị Bên trong thì à, chúng ta sẽ đến với lại khu vực à, lớp cửa cuốn nha. Nhà mình thì à, làm hai lớp cửa nha, rất là chắc chắn và kiên cố. Đây với hai lớp cửa của căn nhà mình này, bên trên thì sẽ có một lớp cửa cuốn nữa. Và với tặng full nội thất đầy đủ hết rồi Gia đình cái nhà chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời Với một cái hướng là hướng Đông Bắc Đấy, phù hợp cho những ai thực mệnh theo phong thủy là uh, Tây Tứ Trạch nha quý vị Thì ở căn nhà này ngay sát bên lại khu vực uh, trường uh, cao đẳng điện lực Và gần với lại khu vực uh, uh, cầu vượt ngã tư ga và bến xe ngã tư ga luôn nha rất là dễ dàng và thuận tiện cho mọi gia đình chúng ta di chuyển về uh, khu vực uh, uh, sân bay cũng như là Bình Thạnh Bình Tân và Tân Bình Tân Phú và di chuyển qua khu vực quận Gò Vấp thì rất là gần chỉ đi qua một cái cầu uh, ngã tư ga thôi là sang bên uh, uh, chợ An Nhơn sang uh, Nguyễn Oanh rồi rất là gần nha quý vị và nhà này thì được xây dựng thiết kế là lửng là lửng xui nha và xây dựng với một trệt một lửng và ba lầu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 Và ở không gian khu vực phòng khách đây à, sẽ được gia chủ tặng gia đình mình này với một bộ sofa và có những các cái à, kệ để um, à, mũ nón, giày dép và áo mưa bên trong nha quý vị. Ở ngay khu vực cầu thang thì chủ nhà cũng có thiết kế với một cái tủ để những các cái đồ này trang trí và những các cái chai lọ và những đồ lưu niệm của căn nhà mình nha quý vị. Khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có một không gian phòng bếp đại với gia chủ và mua tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế nha quý vị và với khu không gian khu vực à, để tủ lạnh thì à, cũng được đóng à, khung lại rồi này với những các cái chất liệu tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ ăn cường rất là đẹp và tuyệt vời có gắn thêm hệ thống đèn led trợ sáng rất là đẹp nha quý vị và khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và có khu ô khoảng giếng trời để lấy gió và lấy sáng cho căn nhà mình nha quý vị Đấy, thì một căn nhà xây mới và nằm trong khu phân lô khu xây dựng đồng bộ nha Với diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 14m Nhà này thì uh, mua và chỉ việc là sách bali vệ ở thôi Thì uh, đã được gia chủ là tặng full một số nội thất cần thiết cho căn nhà mình rồi Và ở nơi chỗ không gian khu vực phòng bếp thì uh, chủ nhà cũng có dán những các cái giấy dán tường này Kết hợp với những các cái hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị Và ở bên dưới tường trệt thì uh, được gia chủ ốp gạch cao lên đến khoảng 1 mét uh, rưỡi rồi nha quý vị Khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, Tại vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng um, sắt nha quý vị. Bên trên uh, khu vực tầng lửng đây thì ở gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng ngủ hoặc là phòng hát cao kê, phòng làm việc và phòng uh, sinh hoạt chung đều được nha quý vị. Trên tầng lửng này thì uh, chủ nhà đã gắn những các cái cửa này và có kính cường lực nha. Một mẫu nhà thiết kế xây dựng rất là đẹp, ngang là 4m2 và độ sâu là lên đến uh, 14m và xây dựng vuông vứt nha quý vị. Trên tầng lửng đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh nhỏ này Trên tầng lửng làm phòng vệ sinh nhỏ thì à, gia đình mình có thể là sử dụng cho người già đều được nha quý vị Lại Làm phòng ngủ ở bên trên Với thiết kế rất đẹp nha Đầy ngang 4m2 và độ sâu 14m Và hướng nhà là hướng à, Đông Bắc Phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là à, Tây Tứ Trạch nha quý vị Và xây mới Pháp lý giấy tờ đầy đủ hết cho gia đình mình Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị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 Đấy, mỗi phòng thì à, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh và nhà mình thì à, có lên đến 6 à, nhà vệ sinh nha quý vị Xây dựng một trệt một lửng và lên đến 3 tầng lầu Nằm trong khu phân lô Phải nói là quá đẹp Và với thiết kế rất là tuyệt vời Ở lần bên thì đang còn một căn bán nữa nha quý vị Giá là 6 tỷ tư Và diện tích là ngang 4m2 và độ sâu 15m Cũng được xây dựng với một trệt một lửng và lên đến 3 lầu Đấy, Và với công năng thì đầy đủ hết nha quý vị Đấy, thì ờ, ở đây có hai căn với ờ, giá là 5 tỷ 8 và một căn là 6 tỷ 4 thì ờ, quý vị khách hàng chúng ta xem được cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì liên hệ để đi xem à, luôn hai căn nha quý vị đây là một mẫu nhà thiết kế hiện đại và rất đẹp tuyệt vời với không gian thiết kế phải nói là vô cùng đẹp và sang trọng nha anh chị trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau nha nhà mình thì có 4 phòng ngủ đã được gia chủ là full hai phòng rồi và chỉ còn lại hai phòng nữa thôi Đấy, thì à, để cho gia đình chúng ta có đồ dư thì à, chúng ta sẽ vào nội thất luôn nha quý vị Khu đồng bộ lên đến khoảng 50 à, căn phân lô nha Xây dựng với phòng thờ, phòng giặt và sân phơi đầy đủ hết nha quý vị Sân thượng đằng trước này và sân phơi đường sau Rất là rộng và nhà mới rất là đẹp nha Được gia chủ là tặng nội thất kèm theo gia đình mình Với mẫu thiết kế hiện đại khá là đẹp và sang trọng như quý vị một không gian thiết kế ờ, rất là đẹp và rất là tuyệt vời nha anh chị với mẫu nhà thiết kế phải nói là sang trọng và đẹp để ờ, gia đình chúng ta mua ở hoặc là mua đầu tư mua kinh doanh thì ờ, rất là tuyệt